chúng ta đã biết hiện nay có hai căn bệnh rất là phổ biến căn bệnh thứ nhất là cái sự mất tập trung và cái sự trì hoãn đây là hai căn bệnh phổ biến mà đa phần chúng ta đang phải mắc phải có phải không các anh chị ạ à? nếu như các anh chị chúng ta đồng ý là mình cũng đang gặp những cái vấn đề như là hay mất tập trung nè phân tâm sao nhãn hoặc là bị trì hoãn thì chúng ta comment xuống bên dưới là số 1 đi ạ à. và các anh chị biết đó công việc của chúng ta là chúng ta đã biết rằng việc hôm nay thì chớ để ngày mai tuy nhiên là sao ạ à? chúng ta là có một cái thói quen là hay trì hoãn hay chờ đợi thôi để ngày mai làm ngày mai làm và cuối cùng là sao hả các anh chị chúng ta để cho công việc của mình á nó chất chồng và nó nó bị ứ động quá nhiều và từ đó làm sao ạ à? chúng ta cảm thấy nạn và không muốn làm luôn đó là lý do tại sao mà cái hiệu suất làm việc của chúng ta nó bị giảm và nó không đạt như là mong muốn của chúng ta vậy và theo như là nghiên cứu về tâm lý học thì con người chúng ta được phân ra làm hai loại loại người ít và loại người y loại người ít là như thế nào các anh chị loại người ít là những người là phải cần có người khác đốc thúc cần phải có người khác phải giám sát đứng bên kiểm tra rồi đánh giá đốc thúc rồi kỷ luật này kia thì cái người ít này mới làm tuy nhiên lại có một cái nhóm người y nha các anh chị nhóm người y này là những người mà họ có tinh thần chủ động học tập làm việc và họ làm một cách gọi là chủ động luôn và chỉ cần là sao chỉ cần là chúng ta khen ngợi chúng ta động viên khuyến khích thì những người này lại làm một cách tốt hơn các anh chị có thấy hai nhóm người này quen không ạ à? và các anh chị có thấy nếu như chúng ta vận dụng cái điều này vào trong việc nuôi dạy con thì chúng ta sẽ hiểu được có những người con của chúng ta thì đôi khi chúng ta phải đốc thúc phải đu đốc thúc đôi khi là chúng ta phải có những cái có những cái hành vi của cử chỉ hoặc là những cái phương pháp nó hơi cứng rắn một chút xíu thì cái nhóm người ít này mới có thể là làm việc được một cách tốt được nhưng nhóm người y thì họ lại có khả năng chủ động làm mọi thứ nó rất là tuyệt vời chúng ta chỉ cần khen một chút xíu thôi chúng ta chỉ cần khích lệ một chút xíu thôi thì những cái người này làm việc rất là tốt và làm sao các anh chị cái cách mà chúng ta làm một việc là cách mà chúng ta làm mọi việc các anh chị ạ à. đây chính là cái thói quen nha anh chị ha đôi khi chúng ta có nghĩa là nếu như chúng ta có một cái thói quen mà làm việc tốt thì những cái công việc khác chúng ta làm nó sẽ trở nên thuận lợi và dễ dàng hơn rồi và nếu như khi mà chúng ta muốn làm á anh chị chúng ta cái não bộ của chúng ta sắp tìm ra mọi phương cách cái cách thức làm sao để chúng ta làm việc một cách tốt nhất nhưng nếu như chúng ta không muốn làm đó các anh chị chúng ta sẽ bắt đầu là viện ra những cái lý do và cái điều này sẽ ngăn cản cái việc chúng ta hành động và việc này luôn luôn đúng trong bất kỳ một tình huống nào luôn ha các anh chị ha kiên lấy ví dụ như là buổi sáng đi 5 giờ sáng chúng ta biết rằng mình cần phải dậy sớm để mà chạy bộ tập thể dục để cho mình có sức khỏe có một cơ thể cân đối có đúng không các anh chị thì tuy nhiên chúng ta biết lý trí của chúng ta là như vậy nhưng một số người họ sẽ bật ra khỏi giường và chúng và những người đó hành động một cách quyết liệt và làm chủ được cái thói quen dậy sớm lúc 5 giờ để tập thể dục nhưng đôi khi là chúng ta lại hay nuông chiều bản thân mình 5 giờ thôi mình ngủ đi ngày mai mình thắng tập và chúng ta làm sao ạ à? tranh ấm nệm bên với cái cái chiếc giường của chúng ta do đó trong cái chương trình này chúng ta sẽ luôn đôi khi chúng ta là con người ít là những người cần có sự đốc thúc nhưng đôi khi chúng ta lại là những người siêng năng chỉ cần người khác khen ngợi động viên thì chúng ta lại làm việc rất tốt do đó trong bản thể của chúng ta luôn luôn có con người ít và con người y này con người ít là đôi khi hơi hơi trì hoãn một chút xíu còn con người y lại là những người sao ạ chủ động làm việc các anh chị hãy comment xuống bên dưới là người ít và người y đi ạ à. và anh chị mong muốn mình trở thành con người nào ạ à?